Xin mến chào quý cô bác đang xem video của chúng tôi trên kênh Sức Khỏe Cuộc Sống. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý cô bác những sai lầm khi uống nước vào sáng sớm. Quý cô bác thân mến, uống nước buổi sáng là một hoạt động vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của con người. Tuy nhiên, rất nhiều người đang uống nước sai cách, dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những sai lầm khi uống nước vào buổi sáng, nếu mắc phải có thể dẫn đến hại gan, tổn thương thận, hãy dừng lại ngay kẻo hối không kịp. 1. Uống quá nhiều nước dẫn đến đau tim. Uống nước vào buổi sáng là tốt nhưng phải với lượng vừa đủ. Uống nhiều nước một lúc sẽ nhanh chóng làm loãng máu, làm tăng gánh nặng cho tim. Buổi sáng thức dậy, tỷ lệ nhồi máu cơ tim và đột quỵ rất cao. Nếu bổ sung nước, rất dễ dẫn đến tình trạng tim bị đình công. Hơn nữa, uống nhiều nước vào buổi sáng sẽ làm loãng axit trong dạ dày. Khuyến cáo, không nên uống nhiều nước vào buổi sáng, tốt nhất là không nên uống quá 150ml nước khi bụng đang đói, tức là khoảng nửa cốc. Ngoài ra, khi uống nước, bạn nên chú ý uống từng ngụm và uống từ từ. 2. Không chú ý nhiệt độ nước có thể làm tổn thương dạ dày và gây nên ung thư. Một số người sau khi thức dậy vào buổi sáng vội vàng đi làm nên không chú ý nhiều đến nhiệt độ của nước. Người thì uống nước nóng, còn người lại thích uống nước lạnh. Khi nước quá lạnh, dễ gây kích ứng ruột và dạ dày, làm co nhanh các mạch máu niêm mạc dạ dày, gây nên khó chịu về đường tiêu hóa. Thậm chí còn gây nên hiện tượng tiêu chảy. Đặc biệt là những người không tốt về dạ dày và đường ruột, uống nước có lạnh rất có hại. Đối với những người mắc những bệnh tim mạch thì uống nước quá lạnh vào buổi sáng cũng có thể gây nên tình trạng đau tim cấp. Nước quá nóng thậm chí còn tệ hơn. Khi nước quá nóng thường xuyên có thể làm hỏng thực quản và gây ra ung thư trong những trường hợp nghiêm trọng. Mang nhầy ở bề mặt của thực quản rất mỏng manh và dễ vỡ, rất dễ bị bỏng khi uống nước ở nhiệt độ trên 65 độ C thường xuyên bị bỏng sẽ gây ra ngày càng nhiều tế bào bất thường và cuối cùng trở thành ung thư. Do đó, đồ uống nóng trên 65 độ đã được xếp vào nhóm gây ung thư 2A. Gợi ý khi trời nóng, nhiệt độ nước có thể gần bằng nhiệt độ phòng, còn khi trời lạnh thì nhiệt độ nước có thể cao hơn một chút để tránh gây kích ứng với đường tiêu hóa, nhưng không nên quá 50 độ. 3. Uống nước trước khi đánh răng vào buổi sáng sẽ nuốt tất cả các loại vi khuẩn. Nhiều người cho rằng ngủ dậy nên đánh răng trước khi uống nước, bởi nếu uống nước trực tiếp sẽ mang vi khuẩn, chất bẩn từ khoang miệng vào bên trong cơ thể. Thực chất trong khoang miệng, ổ vi khuẩn cơ bản là cao răng hoặc là mảng bám. Mảng bám hầu như chỉ có thể được loại bỏ bằng các tác động vật lý như chải và trà sát. Còn uống nước không thể làm trôi được các mảng bám ở trên răng. Do đó, không cần lo lắng về việc nhiều vi khuẩn ăn vào cơ thể. Ngay cả khi một phần vi khuẩn được uống với nước qua đường tiêu hóa, chúng cũng sẽ bị tiêu diệt bởi axit dịch vị. Do đó, việc đánh răng hay uống nước trước khi chỉ là thói quen cá nhân, người bình thường không phải lo lắng gì về điều đó cả. Tuy nhiên, nếu như bạn bị viêm nha chu, viêm nướu hoặc các bệnh về răng miệng khác, tốt nhất bạn nên đánh răng trước khi uống nước. 4. Uống nước quá nóng hoặc quá lạnh Vào một buổi sáng, nếu bạn không nên uống nước quá lạnh vì nó sẽ gây nên kích ứng ruột và dạ dày, làm co nhanh các mạch máu niêm mạc dạ dày, gây khó chịu cho đường tiêu hóa, nặng hơn là gây nên tình trạng tiêu chảy. Những người có dạ dày không tốt, người có bệnh về đường ruột càng cần phải lưu ý điều này để không gây nên tổn hại cho sức khỏe. Người mắc bệnh tim mạch không nên uống nước quá lạnh vào buổi sáng để đề phòng ngừa tình trạng đau tim cấp. Ngoài ra, uống nước quá nóng cũng đem lại nhiều rủi ro không kém. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã xếp loại nước nóng trên 65 độ C vào nhóm chất gây nên ung thư 2A. Nguyên nhân là do màng nhầy trên bề mặt thực quản rất mỏng manh và dễ vỡ. Dưới tác động của nhiệt độ cao, khi uống nước thì nó có thể bị bỏng. Nếu bộ phận này bị bỏng trong thời gian dài, sẽ hình thành các tế bào chất bích thường và gây nên bệnh ung thư. Chính vì vậy, sau khi vừa thức dậy, uống một ly nước ấm không quá 50 độ C chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. 5. Uống trà thay cho nước lọc Người Việt thường có sở thích uống trà vào bữa sáng. Tuy nhiên, trà đặc thường có chứa nhiều fluorua, nếu uống thường xuyên, uống vào lúc bệnh đói, có thể dung nạp lượng fluorua vượt quá khả năng bài tiết của thận, khiến cho chất này tích tụ trong cơ thể và làm ảnh hưởng đến chức năng của thận. Ngoài ra, trong trà xanh có chứa chất tannin, việc sử dụng quá nhiều trà xanh sẽ dẫn tới gan phải làm việc quá tải, và gây nên tổn thương gan. Uống nước vào buổi sáng cực tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải loại nước nào uống vào buổi sáng cũng tốt, không cẩn thận sẽ còn gây hại khôn lường. Những loại nước uống gây hại nếu uống vào buổi sáng. 1. Nước sôi để lâu ngày làm hại máu. Uống nước sôi để lâu khiến cho nitơ hữu cơ phân giải trở thành nitriti gây hại cho sức khỏe. Bên cạnh đó, Nước khi để lâu sẽ bị nhiễm khuẩn khiến cho đường ruột bị ảnh hưởng và có thể gây nên ngộ độc. Đồng thời, hemoglobin trong cơ thể và nitreti được sinh ra sẽ kết hợp với nhau, ảnh hưởng đến chức năng vận chuyển oxy trong máu. Do đó, các chuyên gia đã khuyên bạn rằng chỉ nên uống nước đun sôi một lần và không nên để quá 24 tiếng đồng hồ. Không chỉ nước đun sôi để nguội mà tất cả các loại nước đóng chai, đóng bình, nước khoáng cũng nên uống hết trong một ngày khi đã mở nắp, còn với bình lớn thì không nên để quá 3 ngày. 2. Nước ngọt, cà phê cũng không tốt. Nhiều người có thói quen uống nước ngọt, cà phê, sữa để tăng lực trong một ngày mới làm việc hiệu quả, nhưng lại không biết rằng các loại nước có ga đều có chứa axit citric chất làm tăng tiết độ bài tiết canxi trong quá trình trao đổi chất, kéo theo sự hụt giảm canxi trong máu. Một số loại nước tăng lực, nước ngọt lại còn có chức năng lợi tiểu, do đó không nên bổ sung được nước cho cơ thể mà còn làm cho lượng nước trong cơ thể bị mất đi trầm trọng hơn. Nước hoa quả, cà phê, sữa cũng cung cấp nước cho cơ thể mà còn tác động xấu đến dạ dày, đường tiêu hóa như khi bị mất nước điều này có hại vô cùng. 3. Nước muối làm cho cơ thể khát hơn Rất nhiều người cho rằng sáng sớm ngủ dậy uống một ngụm nước sẽ có lợi cho sức khỏe. Tuy là nước muối có khả năng khử mùi hôi và bảo vệ nướu, nhưng bạn chỉ nên ngậm hoặc xúc miệng chứ không nên uống chúng vào buổi sáng. Nước muối loãng có lợi cho cơ thể khi cơ thể tiết ra mồ hôi cần được bổ sung nước. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi ta ngủ, các hoạt động như hô hấp, tiết niệu hay mồ hôi vẫn diễn ra bình thường và chúng vẫn sẽ khiến cho bạn bị mất nước. Khi thức dậy vào buổi sáng và sáng sớm, bạn sẽ có cảm giác bị khát nước và máu bạn bắt đầu có sự tập trung của các hoạt động cho bạn. 4. Nước lạnh Nhiều người có thói quen mở tủ lạnh lấy nước uống vào buổi sáng cho tỉnh táo. Tuy nhiên, đây lại là loại nước tối kỵ, không nên uống vào buổi sáng. Bởi khi vừa mới ngủ dậy, cơ thể vẫn chưa hoạt động bình thường, nước lạnh hay nước đá sẽ gây nên co mạch máu của niêm mạc dạ dày, ảnh hưởng và kích thích tiêu hóa, tăng tốc nhu động đường ruột, thậm chí còn gây đau bụng nhẹ hoặc đau dạ dày, tiêu chảy. Nếu bạn uống nước đá kèm với đồ uống ngọt, uống khi bụng đói, rất dễ dẫn đến bệnh đau dạ dày. Mặt khác, khi đá đi vào trong họng sẽ gây ra các tình trạng tắc nghẽn mạch máu, co thắt đột ngột, giảm huyết dịch, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển gây nên bệnh, dẫn đến đau họng, giọng nói khàn, dễ sinh ra cảm lạnh và ho, thậm chí còn gây nên viêm thanh quản và viêm phế quản. Ngoài ra, uống nước đá cũng làm ảnh hưởng đến sự phát triển chức năng sinh lý của hệ thống sinh sản. Phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt có thể gây nên rối loạn kinh nguyệt, đau bụng kinh. Nếu tổn thương tử cung thì có dài còn có thể gây nên vô sinh. Đàn ông uống nước đá quá lạnh sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của tinh trùng, gây nên bệnh viêm mũi, viêm họng, thanh quản, phế quản, amidan, cảm lạnh. 5. Nước máy Ngày nay, có những thiết bị hiện đại được quảng cáo là có thể lọc nước máy thành thứ nước có thể uống ngay được. Nhưng dù sao, bạn cũng không nên uống trực tiếp từ vòi nước máy, vì nước này có thể bị ô nhiễm sau một đêm. Do sau một đêm, dòng nước qua vòi kim loại sẽ có nguy cơ bị hydrati hóa, dẫn đến phản ứng kim loại và tạo thành nguồn nước bị ô nhiễm. Ngoài ra, các vi sinh vật trong nước và nhiều chất độc hại khác cũng có thể đe dọa đối với sức khỏe, nhất là với đường hô hấp của bạn. Vì vậy, để tránh nguy hại tới sức khỏe, nên tránh dùng những dòng nước đầu tiên từ vòi nước hay bình nước. Uống nước lọc là tốt nhất, nhưng nên uống loại nước lọc không tích trữ quá lâu trong bình hay trong chai nhựa. 6. Các loại nước ép trái cây Nước ép trái cây bổ sung khoáng chất cần thiết cho cơ thể, tuy nhiên cần phải được sử dụng đúng thời điểm và đúng liều lượng. Nếu uống vào sáng sớm mới ngủ dậy thì nó không thực sự tốt cho sức khỏe. Uống nước ép vào buổi sáng sẽ làm tăng cảm giác nặng nề cho đường ruột, không có lợi cho sức khỏe của bạn. Sáng sớm ăn đồ lạnh sẽ làm kích thích dạ dày, gây ảnh hưởng đến tiêu hóa và hấp thụ. 7. Trà để qua đêm Nhiều người có thói quen pha trà và dự trữ trong bình giữ nhiệt hoặc phích thủy điện. Tuy nhiên, đây là một thói quen không tốt cho sức khỏe. Theo các chuyên gia, thì trà để quá lâu, ammonioxid và carbon hydrate vì lượng trong trà sẽ hình thành chất nuôi dưỡng vi khuẩn. Không chỉ có vậy, hàm lượng phần dinh dưỡng như polyphenol và vitamin trong trà cũng sẽ phản ra phản ứng oxy hóa khi để quá lâu, dẫn đến giảm thành phần chống oxy hóa và làm mất đi giá trị dinh dưỡng của trà. Vì vậy, sau khi thức dậy, không nên uống trà đã pha từ hôm trước. cả thân mến, trên đây là những kiến thức tổng hợp cực kỳ bổ ích mà bạn cần lưu ý để có một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn sau khi thức dậy Tuyệt đối không sử dụng những loại nước uống trên bạn nhé. Chỉ nên uống một cốc nước ấm vào buổi sáng là tốt nhất.